ông bà có gặp nhau đi chơi này kia không không thì em cứ sàng qua sàng lại tức quá lấy cô gái bị trời ông ông mới nói câu là anh yêu em hay là tôi yêu bà này kia có không ông? có không à không không có chồng mà không có được tiền bà không có gì hết cho nên mình bà. cũng tuổi thân lúc ông bà gặp nhau là năm bao nhiêu tuổi bà còn nhớ không ông cưới tôi hồi mười tôi mười bảy tuổi cưới lúc 17 tuổi nhưng mà cái ngày đầu tiên á dạ gặp là bao nhiêu tuổi bà 16 tuổi là ông cậu của ông cứ xuống nói cả năm sau mới cưới 16 tuổi là nói rồi đó à. hả đó ở dưới quê là cỡ 16 à, 17 tuổi là cưới rồi còn 20 tuổi là cũng như lỡ thời rồi đó thôi, thôi, 20 tuổi là ế rồi đó Ê, à, nhưng mà ông ông gặp bà là lúc đó yêu chưa lúc đó chưa biết yêu tôi tôi ngày xưa là là, là coi hai người cùng cũng có ờ, ở cùng sớm nói cùng sớm nhưng mà cái điều kiện mà tiếp cận mà gặp nhau thì nó nó cũng ít lắm chứ nhìn thấy biết nhau thôi chứ không có cái điều kiện để mà hai người tiếp cận gần gần nhau đâu như vậy thì cái điều kiện nào để cho ông bà có thể dễ dàng nói chuyện được với nhau có người mai mối mà khi ông qua dạm hỏi đó thì bà thấy cảm giác sao bà thì hôm qua dạ hỏi đó thì à, tôi còn người mẹ mẹ tôi à, với à, bác dâu chị nói ổng thì nghèo thiệt nhưng mà ổng dễ thương hiền hậu này yeah. Dạ. kia rồi bà bác dâu đó bà mới nói lại với má tôi nó thôi kệ nó gả nó đi thằng đó tôi thấy nó cũng hiền từ yeah. Dạ. nó không cha không mẹ nhưng mà nó hiền dạ yeah. rồi má dạ. tôi mới chịu gả lúc mà dạm hỏi cho tới lúc cưới á là bao lâu bà cũng cả năm năm mấy á cả năm mấy lúc đó ông bà có gặp nhau đi chơi này kia không không chỉ như, như là ổng ở trên lộ tôi ở dưới biển tôi lên rồi À, thấy ổng thôi chứ còn không có quen không có nói chuyện không nói chuyện luôn trước khi mà ông bà à, được mai mối để mà đến với một cái cuộc hôn nhân là ông bà có cái sự tương tác nào hay không trước mà hai người cùng ở xóm đó chứ mà chưa có cái dịp để tiếp cận nhau dạ. có một lần thì ở xã mà người ta tổ chức đi đi vác ao thêm để lấy nước cho cho dân xài đó lúc ờ, lúc đó thì ờ, mỗi nhà thì một người trong quá trình mà vác ao từ ở ở dưới mà chuyền đất lên, lên trên đó thì mà cơ may là tôi được ờ, đứng gần bả có một lần bốn bàn tay đụng nhau rồi bốn mắt nhìn nhau cười kế là lúc đó là có cái ấn tượng đầu tiên lúc đó mà mới mới bắt đầu mà để ý tới nhau đụng tay dưới cái ao á tại vì ấy ao dưới hồi ngày xưa đâu có đâu có đâu có máy móc đâu dạ. ngày xưa đào ở dưới rồi. sắn xuống vậy nè ha ờ sắn dưới rồi chìm chìm lên dạ. xong rồi bà đứng bà đón đất ha đây này giống giống vậy nè chú đó đi dạ, chú dạ, truyền dạ. lên đây con đón đó đó đó đó đó đón vậy đó bốn tay ờ, cười mới mới chạm nhau rồi bốn mắt nhìn nhau cười cái là làm quen lúc đó bà cảm giác cái tay đó sao bà thấy cũng thường thôi à nghĩ lúc đó dạ. chắc bà bực mình lắm ông nội tự nhiên để dính tay vô tay người ta <laughs> đúng không bà lên trên bờ mà về nhà đó thì ông đi trước tôi đi sau cái ông đi ông cứ sàn qua sàn lại sàn qua sàn lại không cho qua mặt à ông cho tôi qua mặt dạ. tức quá lấy cục đá tôi chọi ông cái dạ dạ ông xây mặt là tôi qua luôn bà muốn qua mặt mà, mà tôi cứ dồn dồn dồn thế sao thấy bà muốn qua mặt lớn qua cái rồi lát qua bỏ ra đi bên em được đi vòng kia lớn qua này cái bà thấy bà tức lúc đó bà xung quanh bà có nhiều người để ý không tôi hồi còn ờ, bà chủ động lắm ba bốn năm sáu chàng trai mà con nhà giàu con á à dạ ừ trời ơi ba đó cái dạng cũng như là hoa hậu ờ, nhất nhì ở, ở xã ờ còn tôi là xấu nhất cái điểm nào ở ông để khiến cho bà quyết định bà lấy ông không ổng thì ổng à, à, thấy à, bác dâu tôi đó là ổng đi theo bà đó đó ông nói tới nói tôi <laughs> bà đó bà đó bà mới thương nói với má tôi mà điều bác tôi nói cái gì thì má tôi nghe cái này chứ không có cãi nó tôi thấy nó hiền hậu cha mẹ cũng có nghèo quá mà thôi kệ nó về tự vợ chồng nó mà nhau kiếm mà lấy sống tôi đó là tôi thờ mai còn ổng thì làm thợ mộc tính tới này thì ông bà cưới nhau là đã được ờ, sáu mươi 62 ờ, năm. 62 rồi. năm. Bà còn nhớ cái ngày đám cưới nó như thế nào không bà? đám cưới thì à, ăn uống rồi đàn gái về, còn đàn trai ở lại. Ổng chiều ổng mới đàn ca rồi chơi tôi thì tôi dọn dẹp rồi xong rồi tôi <laughs> vô phòng vô phòng vô phòng hồi trước hồi đó mà ông ông ông bà dạy mấy mấy người cũng như là dặn cái cô dâu á mày coi hả lúc mình chồng mày nó bước vô cửa phòng thì mày nó đi mày đạp theo dấu chân của nó thì nữa mày nói cái gì nó nghe đấy rồi tới vô thì vô phòng á khi mà chồng mày máng áo lên thì mày lấy cái áo của mày máng chồng lên sau này mày nói gì nó nghe đấy bởi vì sao bây giờ tôi đâu dám cãi bà đâu vậy đó hả à. một chút con đi đâu chú sẽ bước chân theo đó để mốt chú nói cái gì con nghe cái đó chú không cần làm điều đó con vẫn luôn nghe lời của chú ngày xưa lúc mà gia đình của mình mà thiếu điều kiện như vậy á mà lại cưới một cái cô gái ờ, gia đình giàu có chuyện mà xính lễ để mà đem qua nhà cô dâu thì nó có khó khăn đối với ông hay không hồi đó là tôi cũng nhờ bà bà bà chị tôi mấy ông cậu tôi lo hết chứ lúc đó tôi không không không không không, không có không để ý ha ờ, không, không, không, để, không ý không biết cái gì đó đó là cái đó việc người lớn mới lo thì, thì sau khi đám cưới xong ừ. đó bà thì hai bà có nắm tay ờ, giống như là mình chạm tay ngay cái buổi móc đất không vậy không không có luôn hả có lúc đó có chạm có. trời tao khoái nắm tay tới mồ lúc đó có ở <laughs> trong tới cái ngày đám cưới đi nắm tay mà không chưa trời ơi có nói cái cảm giác rồi bà lúc đó bà có còn e ngại giật tay rồi lại không không lúc đó nó bớt <laughs> rồi chừng nào ông mới đặt nụ hôn đầu tiên nụ hôn đầu tiên là chỉ có trong đêm tân hôn thôi nhiều khi mà chưa có cái mà nắm tay nắm tay thì chưa còn chưa được nữa Ủa, nhưng mà lúc mà làm lễ cưới thì thường mà người dẫn chương trình hay là ông bà nó giờ chuẩn bị cô dâu chú rể hôn nhau nè có không không hồi đó dưới đâu có mc giống như người lính bây giờ đâu hồi đó hả? Ừ, trời hồi đó mình trong thế mò mà đâu có đâu <laughs> ông ơi vậy thì khi nào ông mới hôn được bà chỉ có đêm tân hôn mới được hôn á nhưng mà ai là người chủ động bà ông chủ động <laughs> chắc có lẽ mình quá lúc đó bà cảm giác rung không bà rung chứ <laughs> đó tôi vô tôi nằm trước rồi cái ông chơi đã rồi cái tôi cũng thiêu vừa ngủ rồi cái ông vô ông ôm cái ông hung tôi nói mới giật mình <laughs> không nói câu nào hết bà mà nhào vô ôm hung liền luôn à tới tấp luôn <laughs> Chứ ở dưới quê hồi đó mình nó đèn dầu lúc đó nhiều leo lét leo lét ờ, nhiều, leo leo leo leo lét chứ mà gặp đèn điện sáng tới giờ không dám nữa <laughs> bao giờ ông mới nói câu là anh yêu em hay là tôi yêu bà thì có không không có không à không không sau khi mà ông đặt nụ hôn đầu tiên cho bà trong cái đêm tân hôn đó rồi hôn xong ông nói cái gì với bà hình như chỉ khoái hôn thôi chứ không biết nói <laughs> con nghĩ là đây là người phụ nữ rất là cá tính luôn á chú tại vì rất nhiều chàng trai đẹp mà giàu có nhất trong làng dạ. luôn đến với bà bà không đồng ý mà đồng ý ông mà ông lúc đó là nghèo nhất làng luôn nào nghe thấy ông cũng hiền mà dạ. nghèo thấy dễ thương nữa <laughs> thấy chưa lan người ta ngày xưa người ta chỉ thấy hiền mà dễ thương thôi còn giờ cứ nói có tiền không có đẹp trai không có giàu không giờ sẽ kỳ quá giờ giờ sẽ tự nhiên cái chú nhìn con thì chú không biết chú nhìn con chú nói thôi chú đâu nghĩ gì đâu <laughs> bà ơi như vậy thì cuộc sống sau hôn nhân của bà như thế nào thì cũng à, về là phải làm dâu chị chồng cũng khó cực khổ lắm sáng dậy à, nấu cơm rồi cái nước rồi giặt đồ cho anh chồng chị chồng cháu chồng đi đâm cơm này kia cũng mệt tối ngày tôi ở à, với má tôi thì mấy chị dâu tôi làm dạ hồi đó mình à, à, thương chồng thì phải ráng theo làm cho bên chồng ta thương mình là được sợ nhiều khi mình mà làm biến cái nhát này kia bên chồng ta không thương ông ơi còn cuộc sống của ông sau hôn nhân thì như thế nào hả ông mấy năm đầu tụi tôi cũng còn ở ờ, chung với nhà bà chị với anh rể ở sau sau đó thì uh, chúng tôi ra ờ, bên bên bờ lộ bên kia đó cất được một cái nhà hồi đó đất uh, cất ở dưới cái rạch ra mương rạch ra đó cẩm cừ xi măng cái rồi thả thả đà lên cái mà lót bằng da, dán giao thông chung quanh mình nhìn dứt lá nào đó vừa được có cái nhà nè vừa được có một người vợ ngoan hiền hiếu thảo rồi thì thấy mình đủ rồi thì bao lâu mình mới có con đầu lòng đám cưới là từ ờ, năm 1958 cho tới năm 1960 rồi mới sinh đứa con gái đầu lòng thầy vì nghề mộc của tôi ổng không còn làm ở xã nữa mà bắt đầu xuống long an làm mà xuống long an làm thì mình phải đi, đi đi theo xuống dưới mà xuống dưới mà tự xã long sơn mà đi đi ờ, xuống tới long an tới cầu voi đó rồi đi, đi xe đạp không chứ đó đâu có xe có máy đâu đi đó rồi ở đó thỉnh thoảng mới về bữa đó mình ờ, về có dịp về về gần tới ờ, bến đò nhật tảo thì cũng nghe có người quen họ đi đi, ngang họ thấy tôi về đó mà đi lẹ lẹ đi vợ mày sánh rồi ừ, tôi hỏi trai gái gái trời ơi tôi mừng quá trời ơi đất mình mình có cái ham muốn là mình sẽ con, con gái đầu lòng có nó sợ đúng sở thích thành ra bây giờ mừng quá trời tôi lo đạp sẽ đạp tôi đạp đạp chạy quá trời quá đất về nhà thấy con mừng hết sức bà ơi mình mình có bầu á rồi cái trong cái quá trình mình sanh nở mà không có chồng kế bên bà bà buồn không cũng buồn nhưng mà bây giờ chuyện đi làm ăn mà thì mình phải chịu thôi bắt dâu á bà mà đi à, làm mai mối bà đó đợi đẻ cho <laughs> nhỏ gái thứ hai à là mình sanh nở ở nhà chứ à. không phải là mình đi bệnh viện ha không, à, không phải đi bệnh viện trời coi sinh nhà ở ở nhà bà bắt dâu luôn bà ở sớm là ai có sanh đẻ thì bà đỡ, đỡ đẻ luôn rồi rồi cắt rúng ở nhà luôn à cắt rúng bà làm hết 9 10 giờ sang cỡ chừng 12 giờ 1 giờ ông đi ở dưới ông rạp xe ông lon ton về <laughs> rồi lúc mà thấy chồng mình về rồi cảm giác mình sao bà thì thấy cũng mừng về cái là ổng ẩm con lên cái là ổng hung liền ổng hung con nhưng có, có hung bà nữa không không tôi tôi làm trong cái phòng á trời nghĩ tệ gì đâu <laughs> đúng ra là phải hung bà trước rồi hung con chứ ông ở từ lúc lúc có con mừng quá rồi quên quên mình sinh ra đàn ông là mình sướng lắm nha sinh là một người đàn bà thì thấy khổ vô cùng có chồng rồi có con rồi chín tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm chưa kể cái lúc mà nhiều khi mà con bệnh con đau phải thức trắng đêm cái đó là một cái người đàn bà mà, mà vất vả như là lúc không có chăm nhưng mà đó mình hả? Ờ, mình cũng đàn ông nhưng mình mình đâu có nghĩ tới mức độ đó đâu sau này có con rồi mình mới thấy là vợ mình nữa là cực khổ vất vả vô cùng chứ xưa ông có chăm sóc trễ quá rồi đúng không sáu đứa rồi mình nghĩ tới <laughs> lúc đó thì ai là người chăm sóc con con cái ông về à, mấy bữa cái rồi ông đi ổng đi cả con là ổng đi đúng không à ông đi cả tuần lễ dạ. khi nữa tháng ông mới về lại về cũng hung con cái đi à về hung con không cái... cũng có hung bà nữa thì Ồ, ờ. mới không. lòi ra là sáu bảy người con để <laughs> cưng nhất nhà đó bà ơi như vậy thì mình chỉ chăm con có một mình thôi mà chăm quá nhiều đứa con như vậy thì rơi vào tình trạng túng quẫn rồi phải đi vay mượn tiền khắp nơi không nào ngay hồi đó thì tôi mai cũng có tiền yeah. Dạ. ở nhà tôi lo cho con đau bệnh này kia kia nọ một mình tay tôi hết tối là không dám ngủ á súng rồi đó hay bắn đó thì mượn bà chị à, con của người bác đó qua ở ngủ thì nếu có súng bắn hay này kia ở bà bọc dùng cái lúc mà khó khăn nhất là cái lúc mà tôi bị bắt quân dịch á sau này mới có điều kiện mà cũng đi đi đi về về được đó lén lén lâu lâu dù, dù đi về thăm con thăm vợ được hồi đó đẻ ra rồi hồi đó hai đứa vừa lo cho con vừa lo cho chồng là tự túc mình là mình nuôi con mình đẻ con ra <laughs> mình nuôi đau bệnh này kia một tay từ không ủa gì lấy chồng gì khổ vậy trời coi như bà lo hết luôn chứ ổng đâu có ở nhà đâu ổng lo tiền bạc bà cũng lo luôn à khổ cực gì mình thương con cứ lo cho con nhiều khi tối mình nằm mình suy nghĩ có chồng mà không có được ở chồng con ở nuôi con mà không có được tiền bạc không có gì hết cho nên mình cũng hả? tủi thân lúc đó bà ráng bằng cách nào thì đó tôi mai, dạ trời ơi ngồi mai suốt đêm luôn á dạ. không có à, nghĩ à, dù giữ con dù mai lấy tiền nuôi con phải à, quải cái gánh đi lụm về chai bán chứ đồ đâu có đưa mai họ không có dạ. đưa rồi đi bán lấy tiền nó mua gạo cho con ăn ông ơi lúc đó bà như thế thì ông có bao giờ về tâm sự với bà hay là động viên bà gì không không hồi đó tôi quên đâu nhớ đâu quên luôn hả ừ, đâu có nhớ đâu nhiều khi mà tôi muốn muốn nói với các con tôi á sau này có thương thì thương mẹ nhiều hơn thương cha thật sự không phải là trách ông mà đó là một trong những cái điều mà rất nhiều người đàn ông mắc phải mình cũng thương yêu vợ mình cũng thấy cảm giác là thấy thương vợ quá lo lắng vợ nhưng chưa bao giờ mình nói là trời ơi thấy thương em quá tại sao em phải lo cho con sáu đứa mà anh không chăm sóc được gì hết lúc đó là mình ờ, thể thể hiện bằng cái cái cái cái cái tình chứ mà bằng bằng, bằng cái hành động chứ không phải là thể hiện bằng lời nói nhưng mà ông đi suốt mà đâu ông đâu có ở nhà đâu mà Rồi thỉnh thoảng về lâu lâu về về thể hiện tình cảm rồi bắt đầu đi đi mai mốt bả bả vậy nữa đi là đẻ đẻ xong cái có con về hung con xong đi cái đẻ đẻ cái về hung con cái đi cái đẻ cái làm <laughs> hoài vậy mà một mình bà như thế phải nói bà rất là giỏi như vậy thì đến bao lâu ông hết quân dịch và ông quyết định ờ, quay trở về để mà làm ăn và và phụ giúp cho vợ trong cái chuyện kinh tế Giải dạ, phóng ra rồi ông mới ra, ra về à, nhập <laughs> tự với gia đình rồi lúc đó là cái công việc chính của ông để phụ giúp gia đình là công việc gì không làm cái ngành mộc và trang trí nội thất rồi đó bà ơi như vậy thì ờ, trải qua rất là nhiều biến cố rồi rồi cũng đã ờ, gia đình được đoàn tụ rồi vậy thì bà có nhớ hết tất cả những cái nghề mà bà phải làm để nuôi con không nhớ chứ giải phóng rồi đó là mình mua bán cái này không được thì mình xây qua cái khác à đó tôi cũng nuôi heo nuôi này nuôi kia làm hết mua gạo về bán rồi mua trái cây về để nhà đó bán cái gì à, bán được thì để bán à rồi à, bán gạo bán đồ ai mua <laughs> bán gì thì mình là bán cái đó quá tuyệt vời con rất là ngưỡng mộ bà con nghĩ là ông cũng nhìn thấy tất cả những gì mà bà hy sinh ở trước chương trình á ông có gửi cho con một cái món quà ngay bây giờ con sẽ tặng cái món quà đó cho bà liền đó là một lá thư viết tay à, ngọc lan xin được uh, mạng phép đọc cái lá thư mà ông viết cho bà cho quý vị nghe nha thành phố hồ chí minh ngày tháng năm Thư về bà xã Người yêu dấu nhất của tôi qua chương trình Tình Trăm Năm Tôi viết thư này cho mình với những lời lẽ chân thành tha thiết Để ôn lại những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ đã qua Mà trước nay tôi chưa từng nói với mình Thật sự khi cưới được mình làm vợ Tôi thấy đời tôi thật là có phước Tôi may mắn lắm mới cưới được một người vợ hiền lành Trung hậu, đảm đang, đẹp người đẹp nết Mà đã có năm sáu chàng trai trong xóm làng con nhà giàu có săn đón ước mơ tại sao mình không ưng họ mà lại chịu làm vợ của thằng nghèo mồ côi cha mẹ không có nhà cửa lại đang ở nhà anh chị như tôi vậy mình phải chăng vì thương tôi nên mình chấp nhận sống cảnh nghèo nàn cơ cực rồi hơn một năm sau mình mới cho ra đời đứa con gái đầu lòng lúc sanh con hằng có má lo giùm tôi cảm ơn má vô cùng rồi thời gian cứ trôi đi Mình tiếp tục có bầu và sanh con Chưa kể lúc con bệnh đau Mình phải thức trắng đêm để lo cho con Mà đã sáu lần như vậy Vì thương chồng thương con mà chịu nhiều cực khổ vất vả Còn tôi sau giải phóng có điều kiện làm chủ xưởng mộc trang trí nội thất Rồi tôi lại sanh tâm mèo mỡ Ý mà không phải đâu mình ơi Cái này á tôi bị tụi con gái nó dụ Chuyện này thì mình cũng biết rồi phải không mình còn chuyện này là mình chưa biết nè tôi nói ra thì mình đừng có giận tôi nha lúc hợp đồng với các cơ quan làm ăn có đồng vô đồng ra tôi có nhiều lần lén mình đi uống bia ôm với họ mà tôi không dám nói với mình nay có chương trình tình trăm năm nên tôi sẽ khai hết mình đừng có nổi nóng nha mình tôi sẽ làm người đầy tớ trung thành nhất của mình mong mình đừng giận đừng hờn đừng trách mình hãy cười đi <laughs> hết rồi có nghe đó mà cười miệng nó sẹo luôn à cảm xúc của bà hiện giờ như thế nào bà thấy cũng vậy được lên trường cũng phải vui chứ bà có nhớ một lần nào đó ông chăm sóc bà mà bà nhớ không không không có sẵn sóc không không có sẵn sóc có chứ bà <laughs> có một lần nào mà ông nói những lời ngọt nhất mà bà nhớ không có bao giờ ông nói là anh yêu em không không không có nói <laughs> anh yêu em gì hết con nghĩ là ông rất là muốn nói nhưng mà nó chết điệu này chứ đâu có hết rất đầy nhưng mà không bao giờ ông nói như thế á thật sự người phụ nữ yêu bằng tay đúng từ đó dòng chất chứa ông giấu trong người đó bây giờ ông nói thêm một câu nào với bà nó ngọt thiệt là ngọt nó ngọt hả dạ nè dạ bà ơi sẵn cái qua cái chương trình trăm năm thì uh, tôi rất yêu thương bà và tôi cũng mong muốn từ đây về sau tôi nguyện sẽ là một người đầy tớ trung thành nhất của bà Trời ơi